Listico viết trên kênh Telegram của mình đã có một số vụ nổ ở quận Shevchenko tại trung tâm thủ đô. Tất cả các cơ quan khẩn cấp đã được triển khai ứng phó. Anton Gerachenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết một quả tên lửa đánh trúng phố Vladimirskaya, nơi đặt trụ sở chính của cơ quan an ninh Ukraine SBU. Ông Gerachenko chia sẻ trên các video tại Telegram ghi lại cảnh các đám khói bốc lên trên đường chân trời và cho biết một số xe của cư dân đã bị phá hủy. Cố vấn này nói thêm rằng dịch vụ tàu điện ngầm đã bị ngưng một phần ở Kiev và tất cả các ga tàu điện ngầm hiện nay được dùng làm nơi trú ẩn. Ngoài ra, các vụ không kích còn được ghi nhận ở thành phố Dinev thuộc miền đông Ukraine và có cả các vụ nổ tại Elvis, miền Tây Ukraine. Nhiều bí ẩn bao trùm vụ nổ cầu nối bán đảo Crimea. Một ngày sau vụ nổ gây thiệt hại nặng nề cho cây cầu bắc qua biển Kech đến bán đảo Crimea ngày 9 tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Marat Kuznulin cho biết các thợ lặn sẽ kiểm tra thiệt hại cụ thể và dự kiến hoàn thành vào cuối ngày. Khẳng định tình huống trong tầm kiểm soát, ông Kuznulin trước đó cùng ngày nhấn mạnh giao thông đã được khôi phục hoàn toàn trên phần đường sắt của cầu Kech. Theo hãng tin RIA Novosti cho biết, các quan chức của Nga cho biết đã có tới 3 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải phát nổ trên cầu, khiến 7 toa tàu chở nhiên liệu trên đoàn tàu 59 toa gần đó bốc cháy theo. Hãng tin MAS của Nga cho biết chiếc xe tải nói trên đã đi qua vùng Krasnodar, phía nam của Nga trong nhiều ngày trước vụ nổ. Trong đó có đi qua bán đảo Taman, nơi nối bán đảo Crimea bằng cầu khách nói trên. Truyền thông Nga đưa tin về người tài xế, ông này đã qua đời trong vụ nổ, có thể cũng không biết đích xác trên xe chở gì. Đến nay thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng về khả năng ai đứng sau vụ nổ. Đài Al Jazeera nhấn mạnh cầu Kerch dài 19 km là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Báo The Guardian trích dẫn đánh giá từ Bộ Quốc phòng Anh cho rằng vụ nổ có thể tác động đáng kể đến khả năng duy trì lực lượng vốn đã căng thẳng của Nga ở miền nam Ukraine, nhất là khi mà cầu Kerch đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các phương tiện quân sự nặng. Theo bộ trên, Hai trong số bốn làn của phần đường bộ trên cầu Khích đã bị sập một đoạn dài khoảng 250 mét. Các phương tiện có thể di chuyển trên hai làn còn lại, nhưng chắc chắn là tải trọng khai thác giảm đi nghiêm trọng. Trong khi đó, ông Kuslunin khẳng định các lực lượng của Nga ở miền nam Ukraine vẫn sẽ được tiếp tế đầy đủ thông qua các tuyến đường bộ và đường biển hiện nay. Ngoài ra, bán đảo Crimea có trữ lượng nhiên liệu đủ dùng trong một tháng, lương thực đủ dùng hơn hai tháng. Trong ngày 8 tháng 10 thì Tổng thống Nga Putin cũng đã ký sắc lệnh thắt chặt an ninh cho cầu Khích lẫn các hạ tầng cung cấp điện và vận chuyển khí đốt đến Crimea, đồng thời cho điều tra nhanh vụ nổ. Belarus tố Ukraine cho lổ tung các cầu biên giới, Mỹ và Đức bàn nguy cơ Nga dùng hạt nhân. Lãnh đạo Ủy ban biên giới quốc gia Belarus cho biết, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và con đường dọc theo đường biên giới giữa hai nước – Phát biểu trên truyền hình ngày 9 tháng 10, Anatoly Napo, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc phòng Belarus nói Hôm nay, hầu hết các cây cầu biên giới đã bị nổ tung và các tuyến đường bộ và đường sắt ở biên giới cũng bị gài mìn hoàn toàn. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời của ông Lapo cho hay các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới đến mức mà họ đặt mìn chống tăng thành ba hàng trên các con đường. Quan chức này quả quyết, các binh sĩ do Kiev cử đến biên giới không phải là lính biên phòng. Chúng tôi đang bị gây áp lực Họ đang nhắm vào các lính biên phòng của chúng tôi. Đôi khi họ bắn từ trên không. Các cuộc trinh sát trên không liên tục được thực hiện. Ông Lapo cho biết thêm. Phát biểu của ông Lapo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ việc đại sứ của họ tại Minsk đã bị Bộ Ngoại giao Belarus triệu tập vào đêm ngày 8 tháng 10 để truyền đạt cáo buộc Kiev âm mưu tập kích lãnh thổ nước láng giềng. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố đã dứt khoát bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời tố ngược đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm tạo ra một hành động khiêu khích và buộc tội thêm Kiev. Nhà chức trách Ukraine cũng kêu gọi Minsk ngay lập tức ngừng ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow vào nước này. Các lãnh đạo của Mỹ và Đức điện đàm về nguy cơ Nga dùng hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 9 tháng 10 đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 1 giờ, tập trung vào việc chuẩn bị cho các cuộc họp G7 và G20 sắp tới, cũng như là giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo báo The Guardian, Ông Biden và ông Scholz nhất trí sẽ không bao giờ chấp nhận việc Nga sắp nhập lãnh thổ Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ trích những lời đe dọa hạt nhân mới nhất của Moscow, trích tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc điện đàm. Về các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống đường ống dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu, ông Biden và ông Scholz nhất trí phải xử lý dứt khoát sự cố phá hoại cơ sở tầng như vậy. Nga bác khả năng dùng vũ khí hạt nhân. Và cùng ngày thì hãng thông tấn quốc gia Nga Roya Novosti đưa tin Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa vụ nổ trên cầu Kích nối bán đảo Crimea với đất liền Nga ngày 8 tháng 10. Cụ thể, khi được hỏi liệu cuộc tấn công vào cây cầu hết mạch trên có thể kích hoạt học thuyết hạt nhân của Nga hay không, khi Moscow coi đây là hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở tầng dân sự quan trọng của Nga. Không, đó là một công thức hoàn toàn sai cho vấn đề. Ông Peskov đáp. Ukraine triển khai binh sĩ và vũ khí tới biên giới Donbass. Quân đội Ukraine đã tập trung ở phía Bắc và phía Tây Bắc của Cộng hòa Nhân dân Lugan, LPR, tự xưng, cũng như ở khu vực xung quanh thị trấn Krasniliman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, JPR, tự xưng, nơi quân đội Nga đã rút lui một tuần trước. Hãng tin RT ngày 9 tháng 10 dẫn lời ông Rodion Mirosnik, quan chức đại diện khu vực Lugan tại Nga cho biết, Ukraine đang triển khai khoảng 40.000 binh sĩ áp sát biên giới LPR, khu vực Nga sắp nhập trong thời gian gần đây. Ông nêu rõ, tại những khu vực mà các lực lượng Ukraine đang nỗ lực đột phá, họ đã tập trung một số lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự. Theo ước tính của LPR, số binh sĩ vào khoảng 40.000 người. Quân đội Ukraine đã tập trung ở phía bắc và phía tây bắc của LBR, cũng như ở khu vực xung quanh thị trấn Krasniliman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, CPR, tự xưng. Nơi quân đội Nga đã rút lui một tuần trước, ông Rodian Mirosnik cho biết thêm. Liên quan đến vụ nổ trên cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crimea, nhiều nhà phân tích cho rằng Thời điểm xảy ra vụ việc là rất đáng lưu ý, chỉ một ngày sau sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông. Và trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch phản công tại các mặt trận phía đông, phía nam còn Nga tạm rút lui tại một số khu vực. Vụ việc cũng diễn ra một tuần sau khi người đứng đầu Điện Kremlin ký sắc lệnh sắp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine gồm Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye. Theo giới phân tích, Vụ nổ mà giới chức Nga cho là vụ đánh bom xe tải có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang đáng kể. Thiệt hại đối với cầu Kerch không chỉ gây khó khăn cho nỗ lực cung cấp nhân lực và vũ khí của Nga cho các đơn vị ở miền nam Ukraine, mà còn gây ảnh hưởng đến tính biểu tượng của cây cầu này. Sau vụ nổ nói trên, phe cứng rắn tại Nga đã hối thúc Tổng thống Vladimir Putin tăng cường thực hiện các hoạt động quân sự bằng cách nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Điều đáng nói, Kiev không ít lần đề cập đến việc tấn công cầu Crimea và tuyên bố sẽ thực hiện hành động này khi thời điểm phù hợp. Còn Nga cũng nhiều lần cảnh báo, nếu Ukraine mạo hiểm tấn công Crimea, thì họ ngay lập tức sẽ đối mặt với ngày phán xét. Chỉ vài giờ sau vụ nổ, Nga tuyên bố bổ nhiệm tướng Sergei Surovikin, tiền tướng kỳ cựu tại mặt trận Syria đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, tại quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, tướng Sergei Surovikin đã được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng liên hợp trong khu vực thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông được biết đến với biệt danh tướng Armageddon để thể hiện cách tiếp cận cứng rắn và phi chính thống của ông đối với các hoạt động quân sự. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của tướng Sergei Surovikin đã xóa sổ một lực lượng lớn của Ukraine ở khu vực Goskoy thuộc LBR. Việc bổ nhiệm diễn ra vào thời điểm quân Nga gần đây đã rút khỏi thị trấn trọng yếu Lyman. Đáp lại lời kêu gọi phương Tây thực hiện tấn công phủ đầu nhằm vào Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết Washington không có ý định tham gia trực tiếp vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Ông nhắc lại lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden thường xuyên nói rằng Mỹ không có ý định tham gia vào cuộc chiến tại Nga. Ông khẳng định, chừng nào Mỹ và các đồng minh của chúng tôi chưa bị tấn công, chúng tôi sẽ không bị tấn công. Chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia xung đột này bằng việc đưa quân Mỹ tới chiến đấu ở Ukraine hoặc tấn công lực lượng Nga. Phó phát ngôn viên nhấn mạnh, Thông điệp của Washington về vấn đề này là rất rõ ràng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8 tháng 10 giờ địa phương khẳng định Moscow vẫn cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh tuyên bố chung của lãnh đạo năm nước cường quốc hạt nhân Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, trong đó nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông nhấn mạnh, cần phải ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Nga khẳng định thêm rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân được giới hạn rõ ràng trong các trường hợp khẩn cấp trong các tình huống được xác định trong học thuyết quân sự của liên bang. Nga và nguyên tắc cơ bản của chính sách quốc gia trong lĩnh vực gian đe hạt nhân. Tuyên bố cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân của Nga diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng